Hi, và xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và video của mình đến chủ đề là về môn hóa lớp 12 và chủ đề là đại cương kim loại và điều chế kim loại và đến hẹn lại lên và mình sẽ lên video làm về làm về lý thuyết và toàn bộ lý thuyết của chủ đề này luôn nha và của chương này luôn và mời các bạn theo dõi này vậy là chúng ta sẽ cần tìm hiểu đến à, bảng tuần hoàn về cấu tạo của các kim loại đầu tiên là nhóm 1A nhóm 2A A và một phần nhóm 4A, 5A và 6A và các nhóm B thì là 1B đến 8B luôn và gồm các họ Y, Antan và Atini, hai bạn cuối của bảng tuần hoàn. Hoàng và mình chú ý chú ý là cách xác định vị trí của một nguyên tố trong bảng bảng hệ thống tuần hoàn dựa vào cấu hình electron và, và ô nguyên tố sẽ bằng bằng số hiệu z bằng số electron và um, số thứ tự chu kỳ sẽ bằng số lớp electron và số thứ tự nhóm A sẽ bằng số lớp electron ngoài cùng và số thứ tự nhóm B sẽ bằng số lớp E 3D và cộng cho số lớp E lớp 4S áp dụng cho trường hợp của sắt và chrome và mình sẽ ôn lại lý thuyết cho các bạn một tí nha rồi mình qua thứ hai là cấu tạo của kim loại là A là các gồm các các tạo nguyên tử thì nguyên nguyên tử của hầu hết các kim tọa lệ của có electron lúc mà cùng là một một hạt hai ba e thì liên thì qua phần b là liên kết kim loại là liên kết được hình thành thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các nguyên tử ion kim loại electron tự do và mình sang tính chất uh, vật lý chung thì đầu tiên là có bốn tính chất đó, đó là dẻo dẫn điện dẫn nhiệt và ánh kim và các bạn nguyên nhân của nó là tính chất vật lý chung của kim loại gây nên nên bởi sự có mặt của các electron tự do có trong mặt tinh thể của kim loại mà mình chú ý đến khi nhiệt độ cao thì những điện giảm và vàng là giảm nhất nè bạc là những điện tốt nhất thủy ngân là thể lỏng nhiệt độ thấp nhất và và W là nhiệt độ cao nhiệt độ cao nhất à, chrome là cứng nhất và kali Ruby, CC mềm nhất và Lithium là nhẹ nhất và OS là nặng nhất thì mình qua tính chất hóa học á, là nhận xét chung là kim loại là là chỉ chỉ thể hiện tính khử nhường A khi bị oxy hóa trong phản ứng hóa học số oxy hóa của kim loại luôn tăng và kim loại luôn luôn là chất khử chú ý đến hóa trị của các kim loại nè rồi thứ, thứ, thứ hai là hóa trị một thì bao gồm cả kim loại nhóm 1A lithium, natri, kali, ruby, cesi và bạc. Thứ hai là hóa trị 3 là gồm Yo và Au. Fe có hai hóa trị là 2 và 3, Chrome có hóa trị là 2, 3 và 6. Hóa trị 2 những kim loại còn lại không có hai kim loại trên. Và mình sẽ liệt kê lại cho các bạn về lý thuyết trước nha, rồi các bạn sẽ đi vào bài tập sau rồi thứ a là tác dụng với phi kim là gồm có clo oxy lưu huỳnh đa số phản ứng ở nhiệt độ độ cần nhiệt độ trừ một số phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường như Hg, gồm S và lithium và nitơ. Cần cần chú ý phản ứng về Fe thì tùy trường hợp mà sẽ tạo thành hóa trị trị thấp đến hóa trị cao. Ba Fe sẽ cộng cho 2O2 và cần nhiệt độ sẽ tạo thành Fe3O4 hoặc là FeO Fe2O3 vừa tạo oxy, oxit hóa trị 2 vừa tạo oxit hóa trị 3 bạn nên lưu ý chỗ này được nha à, 2Fe cộng cho 3Cl2 và cần nhiệt độ sẽ tạo thành là 2FeCl L và 2 và tạo muối hóa trị 3 và chúng ta cần qua đến là Fe cộng, cộng S đó, cần nhiệt độ cho bằng FeS và tạo mối hóa trị 2 và phản ứng của chrome với Cl2O2S để tạo hợp chất hóa trị 3 3 Cr chrome Cl Cr2 và chrome 2O3 chrome 2S2 ừ, tác dụng với phi kim á, là là đầu, tiên đầu, đầu tiên á, là đa số các phản ứng cần nhiệt độ trừ một số phản ứng sẽ ra nhiệt độ thường như HGS Validity Monitor cần chú ý đến phản ứng FP tùy trường hợp mà phải là chỉ thấp đến hai chỉ cao và cái này mình đã nhắc lại cái phần nãy rồi mình để gửi các bạn cho các bạn nhìn rõ hơn thôi rồi bây giờ mình qua tác dụng với axit đó là HCl và H2SO4 loãng thì hai axit này chỉ tác dụng với kim loại đứng trước hydro trong dãy điện hóa tạo muối hóa trị thấp và giải phóng khí hydro ví dụ là Fe cộng cho 2 cộng cho HCl axit axit chlorhydric thì mình tạo thành Fe2Cl2 và cộng cho H2 thì rồi mình sẽ ờ, tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc thì phản ứng hầu hết với các kim loại thì trừ AU và BT à, nhôm S, nhôm sắt chrome thụ động trong HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội tạo mối hóa trị cao và phản ứng của kim loại HNO3 đã đặc đặc nếu xảy ra thì luôn tạo khí NO2 tổng quát là là các bạn nhớ công nhớ à, công thức đặt, đặt M này nghe là M cộng cho HNO3 sẽ tạo thành M NO3 tất cả hai lần cộng cho NO2 hai no, hạt NO á hoặc là cộng cho H2O các bạn nhớ cái công thức này rồi khi nào áp dụng bài tập nha m cộng cho h2o4 đặt là tạo thành m2so4 tất cả hai lần cộng cho so2 cộng cho h2o n là hóa trị trị cao của kim loại m chung lại m có thể là chất gì đó người ta có thể cho mình là chất gì đó mình giải và đặc điểm của các sản phẩm khử sinh ra trong phản ứng của kim loại với H2O4 đặc và HNO3 là NO2 là khí có màu nâu đỏ nè NO là khí không màu màu há nâu nâu cho không khí và SO SO2 là khí có mùi hắc và mình sang tác dụng với nước cái cái này là sẽ không có để trong đề thi nhưng mà các bạn nào mà muốn học sâu học chuyên ngành thì các bạn có thể học nè và mình sẽ liệt kê luôn chứ không liệt kê thì thấy nó thiếu thiếu rồi tác dụng với nước là kim loại nhóm 1A nhóm 2A trừ beri và magie tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường tạo tạo ba dơ và giải phóng khí hydro và ví dụ là Ca cộng cho 2H2O tạo thành CaOH tất cả hai lần cộng cho hydro và kim loại trừ đứng sau H trong dãy điện hóa thì không tác dụng với H2O là lần thứ nhất nè rồi RALCR là nhôm và chrome cũng không tác dụng với H2O trong lớp oxy bền bảo vệ à, thứ ba là kim loại còn lại tác dụng với nước ở nhiệt độ cao hoặc và tạo oxit và hydro rồi, thứ rồi mình sang phần D là tác dụng với dung dịch muối kim loại thì phải tác dụng với dung dịch muối là được là mặc định rồi là kim loại không tan trong nước trừ Mg trở về trong giải nhiệt điện hóa đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối kim loại tan trong nước thì phản ứng theo cơ chế khác rồi rồi mình sang tiếp là tác dụng với dung dịch Bayer E là ion và ZN tan được trong dung dịch Bayer nên phản ứng đứng hạt, hạt sau và mình sang ba là giải điện hóa nha là nguyên tắc của giải điện hóa là nguyên tắc sắp xếp là từ trái sang phải các bạn phải nhớ nha nguyên tắc là từ trái sang phải và giải điện hóa là giải sắp xếp theo chiều tăng tính oxy hóa của ion kim kim loại và giảm tính khử của ion kim loại các bạn nhìn được nghe từ trái sang phải và các bạn nhìn số ion tương hóa hóa là nó sẽ ờ, tăng tăng số oxy hóa từ trái sang phải và thêm và giảm tính khử của kim loại tăng oxy hóa thì giảm tính khử tăng khử giảm oxy hóa và mình sẽ sang ờ, sang là ứng dụng của giải của giải liên hóa thì so sánh với tính oxy hóa của các kim loại và tính khử của kim loại ví dụ là Fe ba cộng có tính oxy hóa như thế nào so với Ag cộng câu trả lời là yếu hơn và các bạn sẽ để ý câu này ngay vì câu này sẽ có một câu trong trắc nghiệm và xác định chiều của phản ứng oxy hóa khử theo quy tắc alpha mình alpha là không biết các bạn biết không chứ mình không biết trình chiếu thế nào đó và ví dụ như là phản Fe với CuSO4 thì tạo thành FeSO4 e cộng ClCO xảy ra vì hợp hợp quy tắc alpha các bạn quy tắc alpha là mạnh cộng mạnh thì tạo thành yếu cộng yếu mình là quy tắc như thế rồi mình sang thứ năm là sợ ăn mọc kim loại luôn nha mình đi phần lý thuyết nha các bạn là muốn chép thì các bạn dừng lại chép nha sự ăn mòn kim loại thì đầu tiên là một, một khái niệm là sự phá hủy của kim loại loại hạt hợp hợp kim do tác do do tác dụng với các chất trong môi trường xung quanh làm là m sẽ chuyển thành m cộng sẽ cộng cho ne rồi hai là các dạng ăn màu kim loại là có hai dạng ăn màu kim loại là hóa học và đi hóa học đầu tiên là a là ăn mòn hóa học là quá trình oxy hóa khử khử e của kim kim loại chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường và thứ thứ hai là ăn mòn hóa học thì khái niệm là là là quá trình oxy hóa khử tạo dòng dòng e di chuyển từ cực âm đến cực dương điều kiện ăn mòn là cần và đủ đến ba điều kiện là ờ, đầu tiên là có hai điện cực khác nhau là à, K1 à, thứ nhất là, là kim loại thứ hai là phi kim kim lọc có tính khử mạnh hơn đóng vai trò là cực âm và bị ăn mòn thứ hai là hai điện cực tiếp xúc với nhau trực tiếp hoặc gián tiếp đặt trong cùng một môi trường chất điện ly không khí ẩm và môi trường điện ly ly cơ chế ăn mòn là cực âm anode là kim loại mạnh cực dương là kim loại hoặc phi kim còn lại là cathode cực âm bị ăn mòn xảy ra trong quá trình oxy hóa và các bạn nên nhớ là anh âm anh dương trị âm à, các bạn nên nhớ là anh dương trị âm là tóm lại là nếu nếu ăn mòn điện hóa thì kim loại mạnh bị ăn mòn trước và đóng vai trò là cực âm thứ ba là chống ăn mòn kim loại là à, a là đầu tiên là bảo vệ bề mặt là của bôi sơn mạ trắng là người ta dùng để mạ cái gì đó là dùng là, là tính chất của nó rồi thứ, thứ ba là phương pháp điện hóa dòng dùng kim loại hoạt động đơn hơn để bảo vệ kim loại hoạt động hơn sẽ bị ăn mòn trước ví dụ là mình là bỏ tàu biển bằng thép FEC được được gắn thêm các tấm kẽm vì ZN mạnh hơn sắt nên nên kẽm sẽ bị ăn mòn bảo và bảo vệ được vỏ tàu nên người ta phải dùng như thế để ứng ứng dụng vào cho những chiếc tàu và chúng ta sẽ sang phần điều chế kim loại nha đầu tiên là nguyên tắc đó là khử ion kim loại thành kim loại mn cộng sẽ cộng cho ne sẽ tạo thành m kim loại và chúng ta sẽ dùng phương pháp là có ba phương pháp chính đầu tiên là sơ đồ điều chế kim loại là đi từ nhiệt phân nóng chảy điện phân nóng chảy là đi từ liti đến à, nhôm và nhiệt luyện thì đi từ mangan đến à, chì và thủy luyện là đi từ hero đến à, vàng và chúng ta sẽ điện phân dung dịch là từ mangan đến vàng và nhiệt luyện là điều chế kim kim loại sau nhôm và nguyên tắc là như như các oxit kim loại về kim loại dùng các chất khác các chất khử á, là C, CO2, H2 và nhôm ở nhiệt độ cao ví dụ là CO cộng cho CuO á, và cần nhiệt độ cần nhiệt độ nha điều kiện về nhiệt độ sẽ tạo thành CO cộng cho CO2 và thủy luyện thì chúng ta có có điều có có phương pháp là điều chế kim loại sau nhôm luôn và nguyên tắc là kim loại đứng trước trừ kim loại kali natri canxi bari liti tê đẩy kim loại lại đứng sau ra khỏi dung dịch muối các bạn nhớ là đẩy kim loại ra khỏi dung dịch đứng sau à, đẩy đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối lộn đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối ví dụ như là Fe cộng cho COSO4 thì tạo thành C FeSO4 và cộng cho CO đã đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối còn sáng thứ hai là điện phân dung dịch thì điều chế kim loại là nhôm là ví dụ là điện phân dung dịch Cu Cl2 thì Cu Cl2 sẽ điện phân dung dịch tạo thành Cu và cộng cho Cl2 và thêm một ví dụ nữa là điện phân dung dịch COSO4 thì tạo thành là 4 cộng cho nước cần cho nước rồi mình điện phân ra bằng CO cộng cho H2SO4 và cộng cho 1 phần 2 O2 những ion không bị điện phân dung dịch ion kim loại nhóm 1A này nhóm 2A A nhóm amut à, và cả thêm là nhôm và ion gốc axit có oxy là NO2 SO4 2 trừ và thứ tự các ion tham gia điện điện phân ở các điện cực từ mạnh đến yếu thứ bốn là điện phân nóng chảy thì mình đi điều chế kim loại nhóm 1A 2A và nhôm và điện phân nóng chảy các trường các hợp muối là muối oxit Bayer là là của chúng à, ví dụ là điện phân NaCl nóng chảy à, mình dùng là hai NaCl điện phân điện phân thì mình ra là Na cộng CL và chú ý đến đó là đầu tiên là là nhờ định, các bạn dùng định luật Faraday là cái bài này là có thêm Faraday trong chủ đề này, này là nhờ định luật Faraday tính khối lượng của của à, chất khác ra khác điện cực là các bạn nên nhớ các luân hằng chuẩn á, là mày ăn ít thôi nhé Faraday rồi ta sẽ ờ, trong đó thì m sẽ bằng a a nhân y y nhân tờ chia cho 9 96.500 trăm nhân cho n dùng dùng để để tính khối, tính khối lượng của kim loại tạo thành hoặc tính khí thoát ra ở điện cực rồi các bạn nên nhớ thế này là trong đó thì là M là là chất ờ, thoát ra đi cực cực kim loại hạt chất khí và A là khối lượng mol nguyên tử Y là cường độ dòng điện ampe và N là số E cho hoạt nhật và T là thời gian điện điện phân là bao nhiêu giây đó rồi và trên đây là toàn bộ lý thuyết của chủ đề đại cương kim loại và điện trị kim loại hóa lớp 12 và cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video sau nha và cảm ơn các bạn bạn vì đã trong thời gian qua đã ủng hộ mình mình và mình lập ra kênh youtube này để phục vụ và giải đáp các thắc mắc và học tập cùng với các bạn